Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, kênh kiến trúc của mình Hôm nay mình có một cái mẫu nhà cấp 4 mà mình vừa thiết kế xong cho một anh trai ở Đồng Tháp thì theo cái nhà này là dựa trên yêu cầu của khách hàng và theo cái ờ, form mẫu mà mình đã thiết kế trước đó mình ờ, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng là tăng thêm một cái toilet trên tầng lửng và một không gian giặt phơi và điều chỉnh ờ, mặt tiền để ờ, có những cái máy ờ, giảm máy thái cho nó ấn tượng ở mặt tiền thì để đi vào chi tiết thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái không gian của tầng 1 đoàn tầng 1 thì cũng tương tự như cái nhà cấp 4 ờ, được trước đó là cũng gồm ờ, sang trước phòng khách bếp ăn phòng ngủ và khu vực toilet và lối thoát hiểm phía sau thì diện tích như thế này diện tích của căn nhà này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn qua cái mặt bằng đối với tầng 1 thì không gian phía trước để xe là chừa 5m5 diện tích của đất này là 5 x 20 m vuông. hai bên được cho phép mở cửa sổ phòng khách sau 4 m 3 5 phòng bếp là 49 phòng ngủ là 3 mét rưỡi và phần à, toilet phía sau là 1 mét 7 có một lối thoát hiểm thì mặt bằng à, nhà cấp 4 như thế này thì chắc không cũng không có xa lạ gì đối với những cái mẫu nhà và một cái mẫu nhà mà bữa, bữa trước mình cũng đã chia sẻ lên cho tất cả mọi người về phía tầng 2 thì mình có bố trí thêm một cái toilet phía sau mình sẽ trình bày ngắn gọn hơn so với clip phía trước lúc trước thì ờ, những cái ý tưởng những cái bố trí thì cũng đã trình bày ở cái clip ờ, clip ở đợt trước thì bây giờ chỉ zoom cho tất cả mọi người xem về các cách bố trí của cái tầng lửng và có cái vệ sinh trên tầng 2 và cái ờ, khu giặt phơi phía tầng 2 thì kích thước mình sẽ chia sẻ với mọi người là phía tầng lửng xin lỗi tầng lửng và có hai phòng ngủ phòng ngủ uh, thứ nhất rộng uh, trong thiết kế là 3 mét và phòng ngủ thứ hai cũng 3 mét chiều ngang chiều chiều sau nhân với uh, ờ, 48 chiều rộng phía sau là có một cái khu vệ sinh tăng cường một bếp bãi và có một cái khu giặt phơi chỗ khu giặt phơi này ngay chỗ cái vị trí sân phơi là có một cái lỗ thông tầng trên máy lấy sáng xuống là bàn tắm poly lấy sáng cái phòng thờ này à, theo thiết kế bố trí thì nó nằm trên cái bếp phòng ngủ nó được bố trí né lên né khỏi cái ờ, vị trí bếp cho nên sẽ không phạm vào cái ờ, vấn đề gọi là phòng ngủ giường ngủ đặt trên bếp Cái cầu thang thì cũng 17 bậc và cốt cao cũng 3 mét giống như cái nhà được trước mình có chia sẻ ở cái video phía trước cái nhà này thì à, phía trước là có một cái hệ mái giả mái thái trang trí mặt tiền cũng tương đối là hài hòa là cắt dọc nhà này thì ờ, sẽ là lợp tôn và đóng la phong phía sau sông bơ phơi thì có một cái máy ờ, giặt ở trên có ờ, cái lỗ thông tầng và lỗ lấy gió không bảo vệ mọi người xem kích thước ở mặt bằng này là chỉ là không gian 3D thì mình không có vẽ kích thước vào trong này Đấy, cũng uh, không gian phòng khách sau phòng khách là bếp sau bếp là phòng ngủ tiếp theo là toilet mình xin cắt qua bên đây cho các bạn thấy Nhà này xây trên diện tích 5 x 20 m2 với cái quy mô xây dựng là 5 x 15 m. Thì cái mẫu này là tương đối là khá phổ biến, rất là nhiều người thích. mình sẽ có những cái mẫu tương đối nữa thì ờ, mình sẽ cố gắng tranh thủ xe lên để cho tất cả mọi người xem và tham khảo để cho quý vị ờ, những ai đang có có thể nhu cầu làm cái nhà cấp 4 mình sẽ không ờ, thi công nhà cấp 4 ở các tỉnh ngoài khu vực Đà Nẵng cho nên là các bạn có thể inbox Zalo nếu có nhu cầu ờ, nhận cái bản vẽ của nhà này còn ờ, vấn đề thi công thì mình sẽ không hỗ trợ một số bạn cũng đã từng ờ, liên hệ số anh chị đã liên hệ cho mình để thi công nhưng mà thực tế ra mình không có nhận thi công ở các các tỉnh ngoài khu vực Đà Nẵng mình chỉ hỗ trợ thiết kế thi, thiết kế các phần hồ sơ phần thi công thì mình không hỗ trợ nha nếu mà các bạn nhìn không rõ thì có thể inbox Zalo mình sẽ tư vấn thêm về giá cả thì ở một khu vực một địa điểm mỗi vị trí xây dựng nó sẽ khác nhau so với cái à, giá thành ở khu vực Đà Nẵng mình hiện tại mình đang làm thì à, cái nhà này ở Đà Nẵng mình đang làm thì nếu mà hoàn thiện hết thì nó rơi rơi vào đó là khoảng tầm bốn trăm đến năm triệu về cái chi phí chi tiết thì mình sẽ có một dành một buổi nào đó mình sẽ tính dự toán cụ thể ra để gửi cho các bạn xem hoặc là mình sẽ chia sẻ trên một cái video tiếp theo về cái giá vật liệu và cách tính vật liệu cách tính giá xây dựng của một cái nhà cấp 4 đặc biệt là một cái nhà cấp 4 như thế này hiện tại thì trên mạng cũng như là trên các cái ờ, trang internet cái mẫu nhà như vậy cũng khá là phổ biến rất là nhiều người ờ, mong muốn và yêu thích cái mẫu nhà như thế này đối với cái phần mái thì ờ, đối với ngôi nhà này mình có những cái hàng mục đổ bê tông cốt thép đổ sàn bê tông cốt thép như là cái ờ, cái máy hiền là đổ bê tông cái thứ hai là cái phần máy giả này đổ bê tông dài 8 ờ, cm ờ, hai cái máy giả này sẽ đổ bê tông và cây đó mình sẽ dán cái uh, à, ngói ngói ở đây thì à, mình sẽ đổ vật áp cái vật liệu tượng trưng thôi thì quý vị có thể áp cái vật liệu tại địa phương à, ngói đó tại địa phương cho sao cho nó phù hợp tiếp theo là cái hai cái xeno phía trước và phía sau phía trước là cái xeno để để chủ yếu là hướng nước và phía sau thì cũng là casino mục đích là để cái vùng à, nước ngàn lít ở đây này và một cái lỗ thông tầng lấy cái à, ánh sáng lấy nắng để phơi đồ Nên cái vị trí này mà để cho nó gọn, gọn gàng sạch sẽ thì quý vị có thể bổ sung thêm một cái cánh cửa một cánh ra cái vị trí này tùy vào cái uh, thực tế tùy vào uh, quý anh chị có thể thay đổi thì hiện tại thì cái uh, thiết kế theo nhu cầu của anh chủ tư tại Đồng Tháp yêu cầu cho nên là quý vị có thể dựa vào đây nếu có thay đổi gì thì quý vị có thể điều chỉnh ví dụ như à, những cái cửa sổ một phòng ngủ hoặc là những cái chi tiết có thể là quý vị có thể à, bổ sung hoặc là bỏ bớt đi thì theo cái nhu cầu kinh tế của à, gia đình thì sẽ điều chỉnh nếu mà quý vị và anh chị có một cái uh, nhu cầu và cái điều kiện kinh tế chỉ có thể là một cái ngôi nhà uh, hạn chế hơn thấp hơn ngôi nhà này ngôi nhà này ví dụ như là cái uh, nhà cấp 4 uh, hai phòng ngủ không có gác lửng hoặc là nhà cấp 4 uh, gác lửng có phòng thờ nhưng chỉ có hai phòng ngủ thôi một phòng ngủ trên một phòng ngủ dưới thì mình cũng có cái uh, uh, những cái hồ sơ tương tự thì mình sẽ à, cố gắng tranh thủ để áp à, lên những cái ngôi nhà đó mình có một số cái ngôi, à, ngôi nhà cấp 4 nữa cũng tương đối là là đẹp hạn chế được chi phí chi phí tiết kiệm chi phí thì mình sẽ sắp tới mình sẽ dành thời gian cố gắng trong cái đợt dịch covid này mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để để cho ra những cái mẫu cho quý vị có thể tham khảo phục vụ cho quý vị có thể là dựa trên này và làm theo có cái bản vẽ ờ, kích thước tại cái 2D ờ, thì quý vị có thể lấy cái kích thước này và tìm một cái đơn vị nhà thầu tại địa phương họ sẽ báo giá tại địa phương còn mình thì ờ, chỉ ra cái hồ sơ nếu mà nó khớp với cái yêu cầu cái nhu cầu thì quý vị có thể lấy cái bản vẽ này có thể chụp cái màn hình hoặc lấy cái thước này để mời nhà thầu à, một cái đơn vị thầu tại địa phương người ta người ta sẽ ra một cái khái toán báo giá về có thể là báo giá vật tư và nhân công hoặc là báo giá trọn gói à, có thể là báo giá nhân công và quý vị quý vị có thể mua vật tư cho à, nhà thầu làm thì tầng 1 kích thước tầng 1 quý vị có thể chụp và lưu lại hai cái ờ, mặt bằng tất nhiên mình cũng có đầy đủ cái bản vẽ về ờ, đầy đủ cái đầy đủ bản vẽ thi công đây là cái mô hình trên hồ sơ mà mình sẽ gửi cho quý vị nếu quý vị có nhu cầu à, nhận cái hồ sơ bản vẽ này Vâng thì trên đây là cái à, nhà cấp 4 của à, vị khách hàng ở Đồng Tháp Nếu có gì à, sai sót hoặc thắc mắc, quý vị có thể để lại số điện thoại ở dưới cái à, video này hoặc là liên hệ số Zalo của mình nằm trên cái video hoặc là ở dưới cái à, thông tin chi tiết số điện thoại à, thông tin liên hệ và nội dung cái hồ sơ bán vẽ và chi phí cái hồ sơ bán vẽ thì quý vị à, tham khảo dùm xin chúc quý vị có một cái ngôi nhà được à, mỹ mãn chúc quý vị à, thật là an vui và hạnh phúc xin à, cảm ơn quý vị nhớ ủng hộ mình bằng cách à, nhấn à, đăng ký và bấm chuông để mình sẽ có những cái nhà cấp 4 à, khác nhỏ hơn hoặc là quy mô lớn hơn mình sẽ chia sẻ tiếp theo để à, quý vị à, có có nhiều cái mẫu nữa cảm ơn quý vị chào và hẹn gặp lại